Thì kính thưa đại chúng, câu hỏi à, từ bạn à, Tuyết Thu hỏi rằng Kính Bạch Thầy, con có một thắc mắc xin Thầy giải đáp giúp con. Ông bà con thường bảo khi dùng đũa, cái đũa ăn cơm á, phải lưu ý một số điều kiêng kỵ. Ví dụ là lúc ăn cơm thì không được gõ đũa vào bát đĩa, không được cắm đũa vào bát cơm, hoặc không được vò cả nắm đũa khi rửa, vân vân. Vì làm như vậy là đang gọi ma tà, quỷ đói đến nhà phá nhà mình. Mà con thì rất hay vò đũa khi rửa bởi theo con làm như thế vừa nhanh lại vừa sạch. Vậy xin Thầy giải thích giúp cho con có phải nếu sử dụng đũa mà không cẩn thận là sẽ gọi ma đói đến nhà phải không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. <laughs> Bàn Tuyết Thu hỏi câu này, các Phật tử ở đây có ai từng được nghe cái, cái chuyện này không? Ừ, đấy đấy ừ, đúng rồi thế thì thầy xin trả lời bạn tuyết thu và đại chúng thế này nha à, đúng là thầy thì thầy cũng có nghe cái lúc lúc ở nhà thì cũng nghe cái chuyện này rồi các cụ bảo thế không được à, à, rửa đũa cả nắm như thế trước khi ăn là lấy đũa gõ bát gõ đĩa âm mỹ lên là không được ma nó vào nhà đấy. thế thì à, cái này á, thầy tìm hiểu thì nó xuất phát từ thực sự nó xuất phát từ trong cái giới luật của nhà Phật đó, trong oai nghi của các thầy ở chùa thì có một cái oai nghi là khi mà đi ăn cơm đó là không được gõ bát đũa và trong cái giới cấm ăn phi thời á là không ăn chiều tức là không ăn buổi chiều của chư tăng á thì trong đó có luận giải rằng buổi chiều á mà nếu ai mà còn ăn á, trong chùa đấy mà vác bát vác đũa xuống bếp ấy, mà ăn ấy, khô đũa khô bát ấy, thì ma đói quỷ đói nó sẽ rất khổ vì quỷ đói ấy, khi mà nghe tiếng khô bát đũa đấy là lửa trong cổ họng nó bừng cháy lên hay trong bụng nó lửa nó thiêu đốt nó rất là khổ nó không ăn được khô bát khô đũa nó nghĩ là sắp được đi ăn nó tưởng là nó sắp được đi ăn nhưng hóa ra lại nó chả được ăn gì và nó không ăn được cho nên nó rất khổ. Thế cho nên trong chùa, ấy, trong giới luật các thầy thì chư Tăng mới không khua bát đũa, không ăn chiều là như vậy đấy. Thế thì có lẽ có thể từ cái chuyện này ở trong Phật Pháp mà thế gian họ, họ được truyền tải ra và ứng dụng vào cái việc ở trong nhà chúng ta. Đấy, trong Phật Pháp thì thường nói là ăn buổi sáng là ăn ăn của chư Thiên, ăn buổi trưa là ăn của chư Phật, ăn buổi tối buổi chiều buổi tối là ăn của của ngã quỷ của ma đói ma khát ừ, Đấy. cho nên bây giờ thì nhiều người, người ta cũng thực hiện là buổi tối buổi chiều người ta ăn rất ít Đấy. như các thầy ở trong chùa thì buổi tối là không ăn cơm nghe không? có thể được uống sữa hoặc uống cốc bột gì đó thôi không có khô bát khô đũa gì cả Đấy. Đấy. Thế chỉ ăn ăn bữa chính buổi, buổi trưa là chính thôi thế thì có lẽ từ cái quan niệm này trong Phật Pháp mà nhân gian đã vận dụng vào cái cuộc sống của mình hàng ngày. Thầy biết rằng tất nhiên đại chúng biết trước khi ăn mà ta cứ cầm đũa, ta gõ vào bát, vào đĩa thì nó có hay không? Nó chẳng hay tí nào. Nó thể hiện cái việc giống như mình đang háo đói lắm đây này, rất đói rồi, đói lắm rồi, phải không? Phải mầm mắm mầm ngay, <laughs> phải, ăn ngay. nó thể hiện như thế thì nó không hay, nó không đẹp mặc dù là gõ bát gõ đũa thì nó cũng vang ra tiếng có nhiều nơi người ta dùng nhạc nhạc bát nhạc đũa đấy thế nhưng cái đấy nó phải ở trong cái buổi hòa nhạc á còn trong bữa cơm nhà mình mình mình cầm bát thì mình gõ len keng đũa len keng nó không hay ừ. thế cho nên là là các cụ chúng ta dạy chúng ta tránh cái điều tránh này có thể từ trong cái giáo lý nhà phật nghe không? Ừ. khi chúng ta ăn chiều ăn tối hay gì đó thì ta nhẹ nhàng không nên khô bát khô đũa nó ảnh hưởng đến cái loài vô hình ngã quỷ khiến cho nó bị khổ nó thiêu đốt mà ngã quỷ ấy có khi có người thân nhà mình vong linh người thân nhà mình ở đấy đó. thế rồi bạn ấy nói là cái việc cắm ờ, cái đôi đũa vào bát cơm các cụ cũng bảo kiêng thì chúng ta thấy trong đám ma đấy đám tang ấy mà thường ai cũng thế những đám tang của thường dân ở nhà bao giờ cũng có bát cơm cúng cắm đôi đũa bông rồi quả trứng vào đấy thế thì nếu mà chúng ta ăn cơm ta cũng cắm cái đôi đũa vào bát thì nó, trông nó giống giống như cái bát cơm cúng ấy. các cụ kiêng nó liên quan đến cái gì chết chóc các cụ ngại thế rồi rửa đũa rửa cả nắm ấy, thì người ta hay nói là vơ đũa cả nắm <laughs> thành ngữ cái câu vơ đũa cả nắm tức là nói là cái, cái, cái người này là không có cẩn trọng không có kỹ càng không có cái tâm mà, mà kính trọng cho nên là cái gì cũng vơ đũa cả nắm các cụ dạy ngại cái từ đấy cho nên dặn con dặn cháu à, đừng vơ đũa cả nắm rửa rửa cả bó như thế muốn rửa kỹ càng từng cái thế đấy thì thầy đang chia sẻ để đại chúng hiểu là cái cái vấn đề cái cái chuyện này cái nó có thể có những nguyên nhân như thế mà sinh ra những cái kiêng kỵ nhưng mà với cái nhìn của Phật pháp thì chúng ta thấy thế nào cái gì đúng cái gì tốt cái gì hay thì ta theo cái gì không đúng thì ta bỏ nghe không ừ, cái việc mà khua đũa khô bát len keng thì thầy nghĩ là không nên nó không đẹp chút nào chúng ta là cái người gọi là lịch sự thì không nên như thế nha còn đi đâu biểu diễn nhạc bát nhạc đũa thì khua thoải mái còn trong bữa cơm không nên như thế nó không hay trừ trẻ con <laughs> trẻ con nó đói thì nó cứ gõ bát gõ đũa ẩm mỹ lên cái đó không nói nhưng mình đã gọi là người có ý thức thì tránh cái việc đấy yeah còn cái việc à, rửa đũa mà rửa cả bón ấy, thì thầy nghĩ nó không ảnh hưởng gì cả nó không ảnh hưởng à, không sao hết ấy, nhé ừ, cho nên cái đó là câu chúng ta có thể làm được đấy. bây giờ nó có máy rửa bát rửa đũa đấy à, chứ cho cả đống đũa vào máy nó, nó sục cho một lúc là sạch hết thế thì cái đó nhất là ở nhà hàng mà lại rửa từng đôi đũa một thì nó lâu lắm nhà hàng một lúc hàng trăm khách vào ăn mà rửa từng đôi đũa rất lâu cho nên nhân viên người ta rửa cả bó là bình thường có phải không ạ đó thế thì ở đây chúng ta thấy nhé cái, cái quan niệm này nó không phải hoàn toàn là đúng nó không có đúng sự thật chỉ trừ duy nhất mỗi cái việc chúng ta gõ bát có đũa đấy thì có thể nó tác động đến thế giới tâm linh là những cái loài ma đói quỷ đói họ có thể là họ bị khổ nhưng cũng không phải vì như thế là gọi họ về nếu như thế thì nhà nào cũng gọi họ về à? không phải không phải vì thế mà gọi họ về nhưng mà có thể có những loài ngạ quỷ ở cạnh chúng ta khi chúng ta gõ bát gõ đũa như vậy nhất là vào buổi chiều thì họ bị thiêu đốt họ bị khổ cho nên chúng ta tránh cái đấy nhé chúng ta tránh cái đấy đi thế còn cái việc rửa đũa cả nắm hay là cắm cơm vào bát thầy nghĩ đấy nó không ảnh hưởng gì cả chúng ta có làm cũng không sao mà đấy, cầm đũa mà gắp nhiều quá mỏi tay thì cắm tạm vào bát cơm thì nghỉ tí <laughs> không, sao cả không sao nhé thầy xin trả lời cho bạn tiếp thu như vậy